một chiếc xe có thể nói là đến từ à, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ quý vị nhé. và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Đấy, 5 chỗ ngồi Đấy, và có cả một cái à, thùng rất là to đằng sau chúng ta chở thoải mái luôn Đấy, gầm cao máy thoáng tiện nghi Đấy, giá thì bằng tiền vía ớt thôi nhưng mà tội gì chúng ta phải đi vía ớt đúng không ạ chúng ta mua ngay một em bán tải này đi phù hợp luôn đi à, gia đình đi kinh doanh buôn bán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 cái mặt cabo của nó thì nước sơn của nó còn rất là bóng luôn quý vị nhá Còn đang in hình các kề xung quanh luôn Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Nó còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo như mới tinh luôn Vẫn là đèn pha zin của nhà sản xuất từ đầu quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hay nố hay là bị bạc màu gì đâu Đấy, trong veo như mới tinh luôn Đấy Kể cả là cái mặt ga lăng của nó đây cái mặt ga lăng này là được thiết kế rất là thể thao quý vị nhá ừ. và ở chính giữa chính là cái biểu tượng của Ford một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ đấy cái đèn pha phía trước bên lái đây cũng vậy cũng còn trong veo như mới quý vị nhá đấy và chiếc xe này thì mới đi hết một đời lốp quý vị nhá và cái đời lốp đang theo xe này là đời lốp thứ hai đấy xe chạy 9 à, vạn xịn quý vị nhá Đấy, bao test tất cả các loại hãng trên toàn quốc luôn quý vị Đấy, và cái đèn pha phía trước bên lái này chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay là bị bạc màu đâu Đấy, và cái à, ba đờ sốc phía trước đây quý vị à, chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sức nỡ sự nứt vỡ hay là bị à, đắp ma tít nhiều luôn Đấy, và cái đèn gầm phía dưới này cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá màu ghi xám là một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe này Vâng quý vị và các bạn thân mến, tôi vừa rồi chúng ta truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước, hai cái đèn pha phía trước, cái mặt ga lăng phía trước, ba đợt sốc phía trước và cái đèn gầm quý vị nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ truyền tải đến cho quý khách hàng cái à, hình ảnh tiếp theo của cái chiếc xe này. Đây chúng ta thấy là cái à, sắt xi à, cả quả cái khoang lốp phía trước bên à, lái đây quý vị. Đấy. Chúng ta thấy là các cái con ốc vẫn còn vắng ươm luôn nhá. Chưa một lần thay nha, giảm sóc chưa một lần thay quý vị nhá và cái cái đầu sắt xi của nó kia chúng ta thấy còn xanh lét còn căng đét luôn và các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xoe luôn quý vị nhá Đấy. xe này chủ yếu chạy ở vùng đồng bằng quý vị nhá cho nên là còn cực kỳ đẹp luôn quý vị nhá ở Ninh Bình là đồng bằng Đấy, cho nên là không có chạy đèo dốc nhiều cho nên chiếc xe này cực kỳ chất luôn quý vị nhá Đấy, và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn Vẫn là sơn zin của nhà sản xuất nhá không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu đâu quý vị đấy và bây giờ sẽ là cận cảnh đây màu ghi xám cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng xe này thân vỏ thì căng đét luôn quý vị nhá đã được chủ nhân người ta bọc vân gỗ tay nắm cửa rồi là nẹp chân kính inox rồi là bệ bước đầy đủ hết nó tạo cho chiếc xe này một cái à, dáng vẻ nó thể thao và nó cũng sáng xe hơn rất là nhiều quý vị nhá đây chúng ta lấy cái sắt xi của không lốp phía sau đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá ấy và vẫn còn xanh lét căng đét luôn các lỗ bấm vẫn tròn xoe luôn quý vị nhá đấy sắp xì vuông đét luôn đấy và cái lốp này cũng còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa với cái việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu gì đâu quý vị nhá đấy và cái đèn ờ, hậu phía sau đây quý vị cũng còn trong veo luôn Vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy Không bị nứt vỡ hay bị hoe nố hay là bị bạc màu gì đâu quý vị Đấy toàn xe ờ, Còn căng đét như mới luôn quý vị Đấy Đây cái đèn hậu phía sau bên phụ đây cũng vậy Cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoe nố hay là bị bạc màu đâu Đấy, Căng đét luôn Giá chỉ bằng một em vía ớt thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe à, thương hiệu Mỹ Đấy đi 5 người và lại còn được chở rất nhiều đồ thùng nữa đây saxi của cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị chúng ta thấy các lỗ bấm vẫn còn tròn xoe đây không có dấu hiệu gì của sự xoen hoen ố hay là bị bạc à, nứt vỡ gì đâu nứt gãy gì đâu quý vị và cái lốp này cũng còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa nhưng đến việc phải thay lốp nha quý vị nhá và đây là cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị bạc màu đâu ấy thân vỏ thì căng đét luôn tôi quay thật gần để truyền tải đến cho quý khách hàng những hình ảnh chân thực nhất của chiếc xe này quý vị nhá Đấy, đặc biệt chiếc xe này thì nhiên liệu của nó cực kỳ tiết kiệm luôn đây cái đầu sắt của cái khoang lốp phía trước bên phụ này quý vị cũng còn xanh lét vuông đét luôn quý vị nhá giảm sóc này cũng chưa một lần thay đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này cho nó đi phải hơn 2 năm nữa mới cái đến việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây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 Và hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Chúng tôi đang ra bán với giá là 448 triệu đồng Giá trên đã bao gồm cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho khách hàng ở xa Cho một chiếc xe bán tải à, Cho một chiếc xe được mệnh danh là ông vua bán tải Đấy à, 5 chỗ ngồi à, Máy dầu Số sàn hai cầu Đấy tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhá Đấy Thân vỏ thì căng đét luôn Đấy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 chúng ta thấy nhựa còn như với kể cái phần nhựa phía dưới này đây hàng ghế thứ nhất này đã được bọc da màu đen rất là hợp với cái nội thất bên trong và cũng là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá rất là căng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đây chúng ta thấy là cái chốt cửa đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn đây Đấy, chúng ta thấy là như vậy các con ốc này chưa một lần mở đây sơn dấu của nhà sản xuất đây zin từng con ốc một luôn và vẫn còn là cái sơn dấu ở đây các sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn cái mặt à, vô lăng này này đấy chúng ta cũng biết đi ít hay đi nhiều chúng ta nhìn cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn đấy vẫn còn sần tươi như mới luôn đây các cái con số các cái dãy số còn quá là rõ ràng luôn quý vị nhá đây cái táp đi của nó đây tab lô đây chúng ta thấy sáng trưng như mới quý vị nhá đây kể cả là cái táp đi cửa đây ấy chúng ta thấy nhựa của nó còn mới như thế này các cái tay mở cửa đây nhựa tươi sáng như mới luôn đấy các con ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn đấy từ cái bệ bước này chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn như mới luôn quý vị nhá đây cái phần nhựa phía dưới này đây đấy, các cái tay cửa đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn không bị mòn mờ không bị rách vá một chút nào hết nha quý vị nhá đã dán kính chống nắng 3M rồi và keo chỉ của nó đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây đấy các con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin nguyên luôn chưa một lần động chạm cờ lên một lết và chưa bị mất dấu sơn nha quý vị nhá đây quý vị keo chỉ của nó đây thì cả cái phần phía dưới này đây đấy một chiếc xe theo chúng tôi đánh giá là còn như mới tinh luôn quý vị nhá đây tiện đây tôi quay cả gầm thôi đây chúng ta thấy sắt xi của nó đây đấy gầm bệ sáng trưng luôn quý vị nhá sắt xi vuông đét luôn quý vị nhá đấy hai cầu điện rất là phù hợp đấy, và tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau bên phụ đây đây cái hàng ghế thứ hai của nó đây chúng ta thấy May cũng rất là cầu kỳ Da là da xịn của nhà sản xuất luôn Đây cái tab đi cửa đây Chúng ta thấy nhựa của nó mới chưa Sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên Nhá Đấy Bệ bước của nó đây Đấy nhựa cũng còn sáng trưng luôn Các cái chốt cửa đây Sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị Đấy Cũng còn trần đây Được mới Bên trong là mới tinh Không có một vết Đây các con ốc là chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất đây cũng còn nguyên zin luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân đấy sơn lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất kể cả phần phía dưới này đây nơi nó tiếp xúc nhiều với nước đây nó cũng vẫn còn zin còn đẹp như thế đấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Ford Ranger đấy và cái nội thất bên trong của chiếc xe này như tôi đang giới thiệu cho quý khách đây đấy chúng ta thấy nó còn sáng nguyên như mới luôn quý vị nhá đấy cái tắp bi cửa của anh lái đây quý vị đấy, chúng ta thấy là nhựa của nó như mới tinh đấy các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất còn zin nguyên luôn đây sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị đấy kinh khủng khiếp luôn đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lên đấy kể cả cái bậc lên xuống này nó cũng còn mới luôn đây cái phần nhựa phía dưới này đây máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu quý vị nhé đây là keo chỉ của cánh trước bên lái này, quý vị đấy chúng ta thấy rằng là đấy kể cả phần phía dưới này đây đi tiếp xúc với nước đây cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đấy rất là đẹp luôn đấy, cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị đấy nhựa của nó cũng còn tươi nguyên như mới luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của cánh sau bên đây các cái à, con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất còn zin luôn keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá đấy thùng của nó đây quý vị như chưa chở cái gì bao giờ luôn này đấy thành thùng của nó đây đấy chúng ta thấy nhựa nhiếc vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy thành thùng đây đấy thùng này chủ nhân như người ta chưa chở cái gì bao giờ hết quý vị nhá đấy và bây giờ sẽ là phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ phần động cơ đấy Đấy, phần động cơ chúng tôi đang nổ máy nha quý vị nhá đây hai cầu điện quý vị nhá rất là tiện dụng luôn đấy đây tắp đi cửa của nó đây tắp tắp lô đây như mới tinh luôn đấy tắp đi kìa sáng trưng luôn quý vị đây tắp đi bên lạnh vậy chúng ta thấy nhựa nhiếc còn như mới luôn đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này Chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá Đấy chúng ta thấy là đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái vô lăng Nhìn vào các cái khóe vô lăng này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá Đấy và cái đồng hồ tua máy của nó nó chỉ nằm trong vòng khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút Một mức quá đạt chuẩn luôn Đấy tắp lô của nó đây các cái con số các cái chữ số không bị mòn mờ một chút nào vẫn còn tươi nguyên như mới luôn quý vị nhá đấy và bây giờ là đến cái khoang máy khoang vâng, máy Máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ êm như máy xăng luôn Đặc biệt nữa là siêu tiết kiệm nhiên liệu Đây. Máy chạy turbo rồi quý vị nhá Đây ấy Chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lên vào lết quý vị nhá Đấy, chúng thấy máy thì đang nổ quý vị nhá Đây chúng ta nhìn thấy cái sơn dấu các cái con tem này Vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá Đây ấy Chưa một lần mở quý vị nhá đấy các con ốc turbo đây đấy chúng ta thấy rằng là chưa một lần mở quý vị nhá máy cực êm luôn máy đang nổ quý vị nhá đấy máy chưa một lần động chạm gì quý vị nhá đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin nguyên luôn tem của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy keo chỉ của nó đây các cái đinh tán các cái lỗ bấm này các cái đinh tán này quý vị lỗ bấm tròn xe đây quý vị đấy keo chỉ của nó đây đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào nhá quý vị nhá đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần đầu chạm cửa lê mở lên đấy nước vẫn là nước đỏ của nhà sản xuất từ đầu luôn quý vị nhá đấy đây chúng ta nhìn các con ốc mặt máy đây đấy vẫn chưa một lần động chạm cờ lê mở lên quý vị nhá máy đại chất luôn máy đang nổ quý vị nhá cực êm luôn đấy đấy siêu tiết kiệm nhiên liệu đèn pha thì trong veo luôn quý vị nhá đấy đang nổ quý vị nhá đấy một cái xe cực kỳ chất lượng luôn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 còn tươi nguyên như mới cái hàng ghế thứ nhất đây hai cầu điện quý vị nhá đấy vẫn hoạt động bình thường cái tắp đi cửa của nó đây còn sáng trưng luôn các con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn luôn đấy đây nữa đấy keo chỉ thì không mất một phân quý vị nhá bây giờ tôi tổng hợp lại rất là nhanh nha quý vị nhá đấy các cái chốt cửa đây quý vị đấy sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đấy cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu đây cái tắp đi cửa của nó đây nhựa của nó còn như mới luôn đấy và keo chỉ đây quý vị không mất một phân nha quý vị nha đấy sơn dấu của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nha rất là đẹp luôn kể cả gầm của nó cũng vậy sáng trưng luôn quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ còn như mới luôn đây tắp lô tắp đi của nó đây còn sáng trưng luôn tắp đi cửa của nó đây đấy các cái phím bấm lên xuống kính đây còn rõ ràng luôn keo chỉ đây ấy các cái sơn dấu của nhà sản xuất đây cũng có máy đang nổ quý vị nhớ máy nổ như máy xăng luôn đặc biệt cái dòng này đi bốc đã chạy turbo rồi cho nên là chạy bốc như máy xăng luôn quý vị nhá đây cái tắp bi cửa của nó đây cánh sau đây đấy chúng ta thấy là như vậy các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất còn zin máy zin từng con ốc một luôn quý vị đấy rất là kỹ và cũng rất là thực tế cho quý khách hàng rồi đấy